Dòng là hàng chuẩn bãi nhập về luôn ạ Chưa qua tay người Việt Nam sử dụng các bác nha Hôm nay thì cả chúng em lên lô gồm có là 14 cây Máy móc thì cực kỳ là đẹp và chất lượng luôn các bác nhá Tình trạng máy móc là như siêu tầm luôn các bác nha Đấy và cửa hàng hôm nay cửa hàng chúng em lên là lô mã là lãi mã chữ O các bác nhá Mã chữ O từ O 1 cho tới ô 14 này các bác đó và hình thức đặt hàng của bên em là khá là đơn giản các bác nào mà chỉ cần mà xem video ưng ý con nào mà ở trên lô này đó cái chúng em có đánh dấu cái mã mà trên từng con một ví dụ con này đây là con U3 nhá đấy con này là con U2 này con này là con U1 này các bác đó và giá là cửa hàng chúng em đã công khai hết ở trên từng con máy rồi các bác nhá và giá này là cửa hàng chúng em đã hoàn toàn miễn phí ship cho các bác hết rồi giá đã bao gồm phí ship và tặng kèm phụ kiện các bác nhá đó các bác chỉ cần mà ưng ý con nào đọc cho em cái mã và ví dụ là uh, anh bắt chốt con U3 chẳng hạn này Đấy thì các bác liên hệ cho cửa hàng chúng em số điện thoại thì cửa hàng đã để trên màn hình rồi các bác nhé Các bác uh, thông báo cho cửa hàng chúng em là uh, cho anh chốt con O3 chẳng hạn đó. Uh, là cửa hàng chúng em biết ngay là các bác muốn đặt con này các bác nhé Đấy và cửa hàng chúng em sẽ đóng hàng gửi đi cho các bác. Các bác chỉ cần để lại cho em địa chỉ nhà này, số điện thoại cũng như là tên của các bác. Đó, cửa hàng chúng em sẽ gửi đến tận nhà cho các bác. Các bác kiểm tra hàng đúng máy trên video, đó, máy chuẩn như trên video các bác nhé thì các bác nhận hàng kiểm tra hàng test nổ thoải mái rồi các bác mới thanh toán các bác nha cửa hàng chúng em thì không cần cọc trước các bác nhá không cần cọc trước luôn ạ đó nên là các bác uh, cực kỳ yên tâm khi đặt hàng của cửa hàng chúng em để tránh mà lừa lọc linh tinh các bác nhá và đặt hàng của bên em thì sẽ được tặng kèm cho các bác là một típ mở buji này đó một cái típ mở buji một chiếc tô vít chỉnh và một chiếc rũa để rũa sen các bác nhá rũa xích đấy ạ à. đó đây là phụ kiện đi theo máy của nó đó, và bây giờ uh, Ờ, cửa hàng chúng em sẽ uh, quay nhanh qua uh, cho các bác và cửa hàng chúng em đã phân chia rồi các bác nhé lô bên dưới là những dòng máy cưa khai thác tầm trung và khai thác chuyên nghiệp hôm nay cửa hàng chúng em có một con Estin 028 để chuyên khai thác chuyên nghiệp luôn và bên trên là những dòng máy cưa nhỏ nhẹ để sử dụng gia đình giá thì trên dưới 2 triệu thôi đó còn là bên trên bên dưới này là những dòng máy cưa để nòng đứng chuyên khai thác tầm trung các bác nhé và khai thác chuyên nghiệp hôm nay chúng em gồm có một con máy cưa Estin 170C này Estin 020 này, Estin 028 này. Đó, một con máy cưa Echo Curit 3700, một con máy cưa Hitachi 35cc, một con Echo Curit 35cc, một con Echo Curit tiếp 35cc các bác nhá. Đó, vâng và trên này là những dòng mẫu máy cưa gia đình. Một con uh, ờ, Echo Curit nó máy móc cực kỳ đẹp và xuất sắc luôn các bác nhá, tình trạng siêu tầm luôn ạ. Đó, con này thì công suất của nó là 32cc tích hợp trục giật trợ lực này. Một con máy cưa Makita cực vip tình trạng máy như hoa hậu luôn các bác nhá dây giật này kênh keng xà beng luôn các bác nhá con này là 33 cc có tích hợp chủ giật trợ lưng một con máy cưa mang thương hiệu tiếp Makita cực kỳ đẹp và chất lượng một con Echo 3004 một con Echo 3003 ừ. một con máy cưa Hitachi đây một con máy này rất là nhiều các bác hay hỏi này các bác ờ, nhiều các bác rất là thích lựa chọn dòng này cực kỳ vip hôm nay cửa hàng chúng em đã về thêm các bác nhá một con máy cưa tay cụt uh, Ryobi đó Vâng và bây giờ để đỡ làm mất thời gian thì cả chúng ta sẽ đặt máy quay xuống cũng như là test nổ từng con một giới thiệu chi tiết từng con một cũng như là báo giá để cho các bác tham khảo luôn các bác nhá giá thì cửa hàng chúng em là đã đề hết ở trên này rồi thì ờ, các bác ờ, cứ xem video ưng ý con nào thì liên hệ cho cửa hàng chúng em dạ vâng uh, Cây máy đầu tiên được ký hiệu là O1 các bác nhá Một con máy mang thương hiệu của cửa hàng chúng em rồi Một con máy Estin uh, ờ, mang thương hiệu của Đức các bác nhá Con này là một con máy cưa Estin 170C sử dụng gia đình này các bác Có tích hợp chụp giật trợ lực uh, uh, Đây, tích hợp chụp giật trợ lực Đó Chụp giật trợ lực giật rất là nhẹ nhàng các bác nhá Con này thì nó sử dụng về gia đình các bác nhá Nòng của con này là 37cc có thể cắt... Uh, gỗ đường kính khoảng tầm 35 phân đổ về các bác nhá đường kính gỗ khoảng tầm 35 phân đổ về uh, đến 40 phân đổ về đó có tích hợp uh, ốp lam tăng chỉnh xích nhanh cực kỳ chất lượng các bác nhá lam con này theo máy của nó là dạ 30 phân các bác nhá 30 phân ạ ừ, và hiện tại thì con này cửa hàng chúng em đang bán với giá là 3 triệu 250 3 triệu 250 ngàn các bác nhá có tích hợp chụp giật trợ lực đầy đủ cho các bác máy móc tình trạng nguyên zin nguyên bản từ ATZ đó con này thì cửa hàng chúng em đã test nổ cũng như dọn đã sẵn rửa rồi đây nòng bạc này tất cả hơi các bác nhá điện đóm bình xăng con nòng bạc cam kết cho các bác là hàng chưa bung chạm máy móc về đảm bảo cho các bác về sử dụng ngon lành từ ATZ luôn các bác nhá đấy và linh kiện thay thế sửa chữa thì cũng rất là dễ dàng giá 3 triệu 250 ngàn là cửa hàng chúng em đã bao gồm phí ship hết rồi các bác nhá và tặng kèm phụ kiện cho các bác một kíp mở buji một chiếc rốt và một tô vít chỉnh các bác nào ưng ý muốn đặt hàng con này đọc cho em cái mã là O1 liên hệ cho cả chúng em và đọc cho em địa chỉ số điện thoại cũng như là tên cả chúng em sẽ ship đến tận nhà cho các bác luôn nhá đó chuẩn con máy mà cả chúng em quay trên video như ngày hôm nay đó các bác uh, uh, xem kỹ rồi các bác đặt hàng hàng tới đúng máy trên video các bác nhận hàng kiểm tra hàng thanh toán các bác nhé 嗯嗯 luôn các bác nhá một con máy mang thương hiệu của Đức hàng Estin MS170C các bác nhá đó, về các bác sử dụng gia đình thì quá là ok luôn nhỏ nhẹ tích hợp cho các bác về sử dụng gia đình đấy các bác nào mà muốn uh, cần tìm một chiếc máy vip vip một tí xíu thì các bác đặt con này thì bởi vì hãng này thì em nghĩ là không có thể hãng nào có thể qua được những cái dòng như thế này rồi đó nên là độ tin cậy cũng như là máy móc thì đảm bảo cho các bác là chất lượng luôn các bác nhé còn về cam kết cho các bác là hàng chuẩn zin nguyên bản từ ATZ nó chưa có qua bung chạm máy móc gì cả nên là các bác hoàn toàn yên tâm khi đặt hàng của cửa hàng chúng em cam kết cho các bác máy móc thì cực kỳ đẹp đó Dạ vâng, còn nếu mà như uh, các bác lại muốn công suất mà nó lớn lớn một tí xíu nữa thì các bác tham khảo con O2 các bác nhá. Một con máy cũng là hệ Estin MS 170 à uh, ờ, Estin MS uh, ờ, con này là STMS 020 các bác nhá con ờ, con này thì nòng của nó là 40 ly 40 ly chuẩn hàng bãi các bác nhá tình trạng máy móc con này cũng, cũng cực kỳ đẹp và chất lượng các bác nhìn qua cái mặt tiền của nó này đây là nước sơn nguyên zin của nó nha các bác nhá chưa hề bung chạm gì cả nước sơn tình trạng nguyên zin cực kỳ đẹp và xuất sắc luôn chưa hề bong chóc một tí nước sơn gì cả con này thì đặc biệt cái là cửa hàng chúng em thì đã lên cho các bác luôn một sợi xích mới rồi các bác nhá đã lên một sợi xích mới luôn rồi ạ Dạ vâng, lam con này thì cũng mặt cắt là được 30 phân thôi Nhưng mà nòng con này là 40 ly các bác nhá Nòng 40 ly Có một con máy cưa Estin 020 nòng 40 ly Tình trạng máy móc nguyên zin nguyên bản Con này thì có thể kéo uh, uh, khúc gỗ có thể cắt được khúc gỗ khoảng tầm 40 phân 40 phân cực kỳ thoải mái luôn các bác nhá Chuyên khai thác tầm trung đấy ạ Vòng tua con này thì cực kỳ khỏe luôn Con này thì sử dụng hai bạc hai bạc lớn các bác nhá nên là tính nổ của nó vòng tua của nó thì cực kỳ khỏe luôn các bác nhé Vâng để chúng em à, giật test nổ cho các bác xem qua đây ạ nòng 40 ly máy móc thì cực kỳ chắc chắn và chất lượng luôn các bác nhá đấy chuyên khai thác tầm trung vòng tua thì cực kỳ khỏe con này thì có, có thể kéo lên khoảng 55 50 đến 55 cực kỳ thoải mái luôn các bác nhá đấy một con máy khai thác tầm trung đầy đủ chất lượng giá con này thì cả chúng em đang bán với giá là 3 triệu 500 ngàn các bác nhá giá đã bao gồm phí ship và tặng cả phụ kiện hết rồi các bác nhá vâng và hôm nay thì cửa hàng chúng em lô ngày hôm nay thì có một con máy chuyên khai thác chuyên nghiệp này để cho các bác nào mà đang cần tìm một chiếc máy cưa về khai thác keo chạm đủ linh tinh con các bác nhá con này thì ờ, công suất của nó là 47 cc nòng thì bao nhiêu ly thì con này thì em cũng chưa bung ra bao giờ nên là cũng chưa biết là nòng của nó thì nó bao nhiêu ly các bác nhá thì biết là thông số của nó là 47 cc thôi đó con này thì cả chúng em là đang bán với giá là 4 triệu 500 ngàn một con máy cưa Estin 028 AV các bác nhá con này đặc biệt của nó cái là theo máy là một cây lam latin các bác nhá cây lam latin nguyên zin nguyên bản của nó luôn à. đầu latin thì khá còn chất lượng còn cây lam sợi xích thì con này thì khá là to bản luôn nó lốc là lốc nhôm một con máy uh, nòng đứng lốc nhôm cực kỳ vip và chất lượng luôn các bác nhá hai ốc lam ốp lam ờ, là ốp lam nhôm kim loại luôn các bác nhá Dạ, lam con này mặt cắt của nó là được 40 phân. Nhưng mà con này có thể kéo lên khoảng tầm lam 6 vô tư luôn các bác nhá. Lam 6 lam 7 vô tư luôn ạ. Đấy, công suất thì cực kỳ khỏe. 028 AV các bác nhá. Mà giá lại cực kỳ yêu thương luôn, chỉ 4 triệu 500 ngàn. Cam kết vẫn là cam kết nguyên zin nguyên bản. Các bác nào mà thấy hàng mà lô hoặc là linh kiện lô đền gấp 10 lần tiền các bác nhá. Đấy. Nên là các bác hoàn toàn yên tâm là chúng em thì ừ, chuyên cung cấp cho các bác những dòng sản phẩm chất lượng đó các bác nào mà thấy hàng nhái hàng lô đền 10 lần tiền đó tiếng máy thì cực kỳ chất lượng các bác nhá nòng là nòng đứng máy móc quá là vip và chất lượng luôn con này thì em nghĩ là trái bít tông của nó thì nó cũng phải tầm khoảng 44 45 ly gì đó đó công suất thì 47 cc các bác nhá siêu chất lượng luôn về cho các bác về sử dụng khai thác thì quá là vip và chất lượng các bác nhá đó made in Germany này đó dập luôn ở trên phần lốc này luôn ạ à. không biết các bác có nhìn rõ không đây chữ made in Germany các bác nhá Dạ vâng Và các bác nào mà đam mê thích hàng thương hiệu Echo Curit thì các bác tham khảo con này một con máy nòng 30 à, à, công suất của nó là 33 à 37,7 cc các bác nhá. Có tích hợp xả áp ở phần trên này các bác nhá. Con máy này thì có tích hợp xả áp này, công suất 37,7 cc. Nòng con này em nghĩ là rơi vào tầm khoảng 41 ly. 41 ly các bác nhá. Đó. Vẫn là hai ốc lam vẫn trực tiếp bằng khóa 13. Con này thì lốc là lốc nhôm luôn các bác nhá, lốc lốc kim loại luôn ạ. À chuyên về khai thác tầm trung các bác nào mà cần một chiếc máy mà sử dụng cả ngày thì lựa chọn một con này cực kỳ hợp lý các bác nhá máy móc bền bỉ công suất thì nó thuộc dạng là cũng um, quá là ok luôn rồi khoảng tầm 50 phân đổ về đó uh, giá 3 triệu 050 ngàn cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện tình trạng máy móc vẫn cam kết cho các bác là nguyên di nguyên bản nếu mà có linh kiện nào mà đã thay thế đến 10 lần tiền Dạ vâng còn một thương hiệu cực kỳ hot nữa một con máy cưa Hitachi các bác nhá Hitachi 35cc nòng 38 ly uh, tích hợp chụp giật trợ lực đó, con này tích hợp chụp giật trợ lực này có tích hợp luôn núm bơm xăng phụ e gió tự động hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 10 lam con này thì nó được tăng chỉnh trực tiếp trên phần cây lam luôn các bác nhá tăng chỉnh xích trực tiếp trên phần cây lam cực kỳ tiện lợi và dễ dàng lam con này mặt cắt là được uh, ờ, 35 phân các bác nhá mặt cắt con này được 35 phân lòng 38 ly chuyên khai thác tầm trung nhỏ nhẹ sử dụng gia đình các bác nào mà cần tìm một chiếc máy cưa nòng đứng chất lượng một tí xíu thì các bác tham khảo con này lựa cho em con này giá 2 triệu 900 ngàn 2 triệu 900 ngàn cả hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện rất là nhẹ nhàng các bác nhá tiếng máy nổ cực kỳ êm tục là một con máy cưa Echo Curie tiếp con này thì có tích hợp xả áp ở phần trên này các bác nhé công suất con này là 35cc có tích hợp núm bơm xăng phụ đầy đủ cho các bác này úp lam và hai ốc lam và trực tiếp bằng khóa 13 điều đặc biệt là con này thì nó được tích hợp là lam latin các bác nha lam latin mũi nhọn chuyên về cho các bác cho các bác nào mà thích điều khắc đồ linh tinh lam con này mặt cắt là được 40 các bác nhá xích là xài xích mini nhỏ con đó sợi xích này thì trên thị trường bán rất là nhiều con này thì nó lam là lam latin và lam là tản nhiệt luôn các bác nhá. lam xích là tình trạng nguyên zin nguyên bản theo máy con này thì cực kỳ đẹp luôn các bác các bác nhìn qua này phần bô biếc này của nó này đó tình trạng như thiếu thùng luôn các bác nhá cực kỳ đẹp luôn 35cc con này thì cả chúng em đang bán với giá là 3 triệu 100 ngàn đó cả chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện nòng của nó vẫn là 38 ly công suất của nó là 35cc các bác nhá con này thì nó được tích hợp xả áp ở đây giật rất là nhẹ nhàng bật xả áp lên Uh-huh. đến là con O7 một con máy cưa Echo Curie tiếp 3501 nòng 38 ly công suất của nó là 35cc con này thì được tích hợp chụp giật trợ lực các bác nhá con này được tích hợp chụp giật trợ lực này đây được tích hợp chụp giật trợ lực giá con này là 2 triệu 950 lam con này vẫn là lam tản nhiệt các bác nhá lam tản nhiệt xích là xài xích lớn luôn ạ à, và con này lam mặt cắt là được 40 phân 40 phân các bác nhá đó các bác nào mà thích chụp giật trợ lực thì các bác lựa cho em con này giật cực kỳ nhẹ nhàng và chất lượng luôn hai ốc làm bạn trực tiếp bằng khóa 13 đó giá lại cực kỳ hữu nghị 2 triệu chín năm mươi cả chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện đó kéo rất là êm và nhẹ nhàng rồi các bác nhá và chúng em thì như em như em thì cực kỳ thích những cái dòng máy cưa echo qx như thế này tiếng máy của nó thì giật là cực kỳ êm luôn các bác nhá nổ thì không nghe thấy tường để ga nổ thì cực kỳ êm luôn mình coi bác nhá, giật cực kỳ nhẹ quá vip và chất lượng luôn các bác nhá một con máy cưa nòng 38 ly chuyên khai thác tầm trung các bác nhá Dạ vâng và bây giờ thì cả chúng em sẽ qua những mẫu máy cưa để cho các bác về sử dụng gia đình nhỏ nhẹ các bác nhá, cắt tỉa cành dọn vườn dọn rẫy đồ linh tinh Đầu tiên là con máy cưa O8 Một con máy cưa tiếp tục mang thương hiệu Echo Curit các bác nhá Một con máy thuộc dạng tàu ngầm luôn ạ à. Các bác nhìn con giống những một chiếc tàu ngầm đúng không ạ à? Đó Cực kỳ nhỏ gọn tích hợp chụp giật trợ lực này Máy móc tình trạng có tích hợp núm bông xăng phụ đầy đủ con này thì em nghĩ là tình trạng đẹp 99% các bác nhá Ngoại trừ phần lam xích Lam xích này vẫn là nguyên zin nguyên bản theo máy các bác nhá Nó đã bị chóc sơn rồi Nhưng mà tổng thể vẫn còn đẹp nguyên hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 10 các bác này Một con máy thì cực kỳ đẹp như thiếu thùng luôn các bác nhá con này lam con này mặt cắt là được 30 phân 30 phân các bác nhá tích hợp chụp giật trợ lực đầy đủ cho các bác con này thì có thể kéo lên được uh, um, gỗ đường kính khoảng tầm 30 phân đổ về đó cắt đường kính gỗ khoảng tầm 30 phân đổ về các bác nhá công suất của con này là 30 uh, 33 cc 33 cc các bác nhá một con máy khá là đẹp U8 giá 2 triệu 100 ngàn các bác nhá Mang vâng, thương hiệu Echo Kyrit Tích hợp chủ giật trợ lực giật cực kỳ nhẹ nhàng luôn ạ đi làm rẫy đủ linh tinh thì không bao giờ bị mệt luôn con này thì cắt có khi cả ngày không ăn thua gì luôn các bác nhá dây giật khá là đẹp này đó dây giật thì sáng keng xè beng luôn các bác nhá tình trạng dây giật là nguyên zin nguyên bản theo máy luôn đấy ạ Rồi oh, lại tiếp tục là một con máy cưa thiếu thùng nữa đây Một con máy cưa Makita ký hiệu là O9 các bác nhá Con này thì vẫn là tích hợp chụp giật trợ lực Đó dây giật con này thì cũng cực kỳ đẹp và xuất sắc luôn các bác nha đây sợi dây giật của nó này ạ trắng phau luôn các bác nhé con này thì cả chúng em đang bán với giá là 2 triệu 200 ngàn công suất của con này là 34cc các bác nhé 34cc núm bơm xăng phụ đầy đủ làm con này mặt cắt là được uh, 35 phân mặt cắt con này được 35 phân các bác nhé tích hợp chủ giật trợ lực đó mang thương hiệu của Makita Nhật bãi nội địa các bác nha đấy máy móc con này thì khá là chất lượng luôn con này thì cửa hàng chúng em đang bán với giá là 2 triệu 200 ngàn Cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện thắng xích sử dụng đầy đủ các bác nhé con này thì có thể kéo uh, gỗ đường kính khoảng tầm 30 phân đổ về đó giá 2 triệu 200 ngàn một chiếc máy cưa sử dụng gia đình cân nặng chỉ khoảng 4 kg hơn 4 kg một tí xíu lại tiếp tục một cây máy cưa Makita giá rẻ nữa đây hôm nay thì cả chúng em lên cho các bác một con máy này đó các bác nào mà thích uh, màu mè một tí xíu một con máy thì màu quá là đẹp luôn các bác nhá ô 10 giá 1 triệu 900 ngàn con này thì công suất của nó là 31cc hai ốc lam vẫn trực tiếp bằng khóa 10 làm con này mặt cắt là được uh, ờ, 35 phân luôn các bác nha mặt cắt là được 35 phân con này thì không có tích hợp chụp giật trợ lực đó nên là giá con này thì cực kỳ hữu nghị chỉ 1 triệu 950 vẫn tích hợp núm mương sang phụ đầy đủ cho các bác nhá đó thương hiệu Makita có lẽ là không còn xa lạ gì nữa rồi rất là nhiều các bác lại thích lựa chọn những dòng như thế này Dạ vâng, con O11 đây ạ. O11 lại là một con máy cưa Echo Kyrit các bác nhé. Đó, từ đầu đến giờ thì các bác đa số là toàn thấy thương hiệu Echo đúng không ạ? Bởi vì thương hiệu Echo ấy ạ, ờ, người ta sử dụng rất là nhiều. Thương hiệu người ta nó cực kỳ lâu đời rồi. Rất là nhiều các bác thích những cái thương hiệu như thế này. Bởi vì thương hiệu con này thì cực kỳ bền bỉ này, chất lượng này, tiết kiệm xăng, tiết kiệm nhiên liệu các bác nhá. Đó, con này là Echo Kyrit 3400, công suất của con này là 34cc các bác nhá. 33,4cc là đúng cc của nó đó nhưng mà công suất của nó thì nó cũng gần như là 34cc luôn rồi Lam con này mặt cắt là được 30 phân xích là xài xích mini nhỏ gọn à, tích hợp hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 10 các bác nhá cả chúng em đang bán con này với giá là 202 triệu 050 ngàn núm bơm xăng phụ đầy đủ một con máy cực kỳ đẹp luôn các bác nhá Echo Curit có tích hợp xả áp ở đây cho các bác luôn nhé có xả áp ở trên phần trên này giật rất là nhẹ nhàng bật xả áp lên đó, các bác dí vào đây kéo rất là O12 lại là một con Echo Curie tiếp các bác nhá. Con này thì công uh, ờ, 3300. Đó nó giống y hệt là con 3400 các bác nhá. Công suất vẫn là như thế. 34 cc. Hai ốc làm vận trực tiếp bằng khóa 10, làm vẫn là làm 30 phân. Đó, làm vẫn là làm 30 phân các bác nhá. Con này thì cả ờ, chúng em đang bán với giá là 1 triệu 950. 1 triệu 950 các bác nhá. Đó. Còn công suất của nó thì vẫn y hệt nhau các bác nhá. điều khác biệt của cái con 3300 với con 3400 của hãng Echo Kyrit này nó ở chỗ nào không ạ? Là cái xả áp các bác nhá. Còn 3300 thì nó sẽ không có xả áp nên là giá thành của nó sẽ rẻ hơn. Các bác nào mà nhu cầu mà không cần thiết về cái xả áp mấy đó, không quan tâm về cái xả áp mấy thì lựa chọn con này thì giá thì cực kỳ hữu nghị luôn các bác nhá. Về các bác uh, sử dụng thì nó vẫn y hệt con kia rồi không khác một tí gì. Công suất giống nhau, nòng bạc giống nhau, máy móc tình trạng giống hệt nhau chỉ khác với phần xả áp thôi các bác nhá đó chỉ khác với phần xả áp thôi đấy các bác nào mà không ờ, thích cái xả áp mà không hay sử dụng nhiều về cái xả áp thì các bác lựa con này thì giá thành của bác thì vừa túi tiền hơn rất là nhiều các bác nhá ô 12 giá 1 triệu 950 các bác nhá Dạ vâng, một con máy cưa Hitachi tiếp, một con máy cưa Hitachi nhỏ nhẹ cho các bác về sử dụng gia đình, nòng 35 ly các bác nhá nòng 35 ly con này thì cực kỳ vòng tua thì cực kỳ khỏe luôn tiếng máy tính nổ con này thì cực kỳ thoáng máy luôn các bác nhé giá lại cực kỳ quá là chất lượng luôn chỉ 1 triệu 9 nào 1 triệu 1 triệu 900 ngàn 1 triệu 900 ngàn các bác nhá thì làm vẫn là làm ờ, làm vẫn là làm ờ, mặt cắt là được 30 phân các bác nhá làm là mặt cắt được 30 phân đang bị hết xăng mất rồi thì cả chúng em đổ thêm xăng và giật nổ cho các bác xem qua nhé 13 giá 1 triệu 900 ngàn các bác nhá Dạ vâng, à, cuối cùng trong video ngày hôm nay là một con máy cưa tay cụt mang thương hiệu Ryobi các bác nhá, một con máy cưa O14. Đó các bác nào mà con này thì nói chung là về các bác sử dụng ở dưới đất thì nó hơi khó chịu một tí xíu bởi vì cầm thì nó nó không được uh, thuận tay cũng như là thoải mái giống như những dòng máy cưa tay dài. Con tay cụt này thì rất là phù hợp cho các bác nào mà hay leo trèo trên cao này hay leo thang để cắt tỉa nhánh trên cao thì các bác lựa chọn con này thôi các bác nha đó con này thì cả chúng em thì cũng khuyến cáo là các bác nào mà cắt nhiều dưới đất thì không nên lựa chọn nó bởi vì các bác nào mà thực sự uh, hay cắt ở trên cao gọi như hay cắt cành đồ linh tinh thì các bác mới nên sử dụng con này đó bởi vì nó cầm được một tay các bác nhá cầm được một tay nó mang còn mang thương hiệu Ryobi thì nó cực kỳ về chất lượng luôn rồi con này máy móc khá là đẹp lam con này mặt cắt là được 35 phân xích là xài xích thùng 91 các bác nhá được tăng giảm trực tiếp trên phần cây lam luôn đó hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 10 công suất 30 cc các bác nhá cực kỳ nhỏ và nhẹ cho có về sử dụng gia đình máy móc con này thì cực kỳ đẹp 1 triệu 900 ngàn cho con ô 19 các bác nhá Nam đã test nổ cũng như là giới thiệu chi tiết từng con một rồi và đã báo giá hết từng con một rồi các bác nhé các bác nào mà cảm thấy ưng ý con nào rồi ạ thì hãy nhấc máy ngay và liên hệ qua chúng em để đặt hàng cửa hàng chúng em thì không cần cọc trước các bác chỉ cần để lại địa chỉ số điện thoại cũng như là tên các bác uh, chốt con nào thì cửa hàng chúng em sẽ gửi đến tận nhà cho các bác kiểm tra hàng test nổ rồi các bác mới thanh toán các bác nhá đó cam kết uy tín là vàng còn riêng về phần máy móc thì cả chúng em cam kết cho các bác là lô ngày hôm nay là chuẩn zin đét đẹp từ A các bác nào mà đã à, thấy thấy những uh, linh kiện nào mà đã thay thế sửa chữa cửa hàng chúng em xin phép đền 10 lần tiền cho cây máy luôn đó các bác hoàn toàn yên tâm khi mà đặt hàng của, của chúng em và thì uh, cửa hàng chúng em máy là bảo hành cho các bác là một năm sử dụng các bác nhá bảo hành một năm sử dụng nòng bạc bảo hành một năm đó nên là các bác hoàn toàn yên tâm đó, cam kết máy móc cửa hàng chúng em là đã kiểm tra hết từ A tới Z rồi. Nòng bạc là đã kiểm tra cho các bác ngon lành bổ rẻ từ A tới Z. Đó, các bác chỉ việc về xài và sử dụng thôi. Cửa hàng chúng em đã căn chỉnh cũng như dọn nổ test nổ tất cả ngon lành hết rồi. Rồi các cửa hàng chúng em sẽ gửi hàng đi cho các bác các bác nhé. Vâng, các bác nào mà ưng ý muốn đặt hàng thì hãy liên hệ cho cửa hàng chúng em để ủng hộ cửa hàng chúng em các bác nhé. Rồi cửa hàng chúng em xin chào các bác, hẹn các bác ở video sau.